là được chấp 0,25 thì anh em đã full mã kèo này rồi nha thì mình đã trong phần dự định mình nhận định mình đã có nói với tất cả anh em anh em nằm bắt tô chỉ từ quà đến ăn để anh em không có đừng thua rồi nha còn cái trận của Watford giải hạng nhất Anh thì trận này mình cho tất cả anh em nằm Watford và nằm tài trận này Watford anh 3-0 thì anh em cũng đã hấp full hai kèo thì còn tối hôm nay thì mình sẽ nhận cho tài định tất cả anh em là trận giữa cúp C1 với như Napoli và Vancouver à, trong cái trận à, ờ, sau thông tên mà Brentford nữa nha thì bây giờ mình sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em về cái trận giữa cúp C2 đó là giữa Faybert và Juventus nha anh em trận này sẽ diễn ra vào lúc 0 giờ 45 ngày 17 tháng 3 thì à, hiện tại lượt đi lượt đi là Juventus trên sân nhà của mình đã ăn Faybert với cái tỷ số là 1-0 rồi nha anh em thì đây là lượt về của giải đấu cúp C2 nha thì mình sẽ vào cái phần thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy bên phía um, fanpage thì trận vừa rồi gần đây nhất thì um, fanpage thắng với Horohe um, với cái tỷ số là 2-1 thì anh em cũng thấy trận vừa rồi Ue cũng thắng với cái tỷ số 4-2 trên sân nhà của mình để trước um, Sambodia nha anh em thì cái thành tích trong 10 trận gần nhất của bên phía fanpage thì anh em thấy trong 10 trận gần nhất fanpage đã thắng tới 5 trận và để um, hòa 3 trận và để thua hai trận còn bên phía Juve Juve trong 10 trận gần nhất thì Juve đã thắng tới 8 um, trận nha anh em và để hòa một trận và để thua một trận thì trận thua để trước thua trước um, Roma với uh, cái phong độ lúc đó của Juve đang bị the đỏ nha anh em thì anh em thấy trong cái chuỗi 10 trận gần nhất thì cái phong độ độ của thằng Juve này đang rất là tốt nha thì mình sẽ tiến vào cái thành tích chơi trên sân khách của thằng uh, nha anh em thì anh em thấy Facebook chơi trên ờ, sân nhà của mình thì toàn thắng và hòa chưa để thua trận nào nha thì cái phong độ chơi trên sân nhà của thằng Firebird là cũng đang rất là tốt nha anh em còn cái thành tích chơi trên sân khách của bên phía Juve thì anh em thấy Juve chơi bên sân khách à, chỉ để thua trước thằng Roma thôi còn toàn ba trận gần nhất thì Juve đều thắng với cách biệt từ 2-0 đến 3-0 thì anh em thấy cái phong độ của thằng Juve này đang rất là tốt trên mọi đấu trường nha thì à, lịch sử đối đầu thì cái trận vừa rồi là chủ que thắng không phải bớt với cái tỷ số là 1-0 trên sân nhà của mình thì mình sẽ tiến vào cái phần trận đối đầu gần nhất thì cái trận đó bên phía tú chơi với sơ đồ 3511 và phải bớt chơi với sơ đồ là 343 nha anh em thì anh em cũng thấy trận đó thì uh, Juve ăn với tỷ số 1-0 còn thẻ thì tầm 4 thẻ anh em thì anh em có thể nằm cái trận hai này gặp nhau nằm trận xỉu thẻ cũng được nha và góc góc thì trận nó rất là ít góc anh em chỉ có ba hai góc dành cho du minh Juventus thôi du minh Juventus ba góc thì anh em cái trận này trận đó là que chấp tới cái mã kèo là một trái lần nha anh em một trái lần thì trận đó mình cũng có nhận định cho tất cả anh em nằm du que chấp với mã kèo 0.5 hoặc 0.75 chờ kèo tuột đấy thì um, trong cái lượt um, này lượt này thì anh em xem cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái lượt này luôn nha đây trận này thì um, Juve chỉ còn chấp 0,25 và tài xỉu 2,25 thì cái trận này anh em không nên nằm đội chủ nhà hay là anh em nằm đội khách gì hết anh em chỉ cần vào một cái mã tài cho mình 2,25 anh em vào mã tài thì tại sao anh em phải vào mã tài thì trận này một là thằng facebook có thể tấn công lấy lại cái bàn gỡ hoặc là facebook tấn công cao quá thì dù mình Juventus sẽ đâm lại à, hai thằng này đá trận này sẽ có nhiều rất là nhiều bàn thắng bởi vì mình không có nghiêng về cái mã kèo chấp mà mình sẽ nghiêng về cái mã kèo tài cho tất cả anh em thì anh em cứ có thể nằm vô cái mã tài 2,25 và anh em cũng có thể nằm mã tài hiệp 1 còn góc góc thì cái trận này mình sẽ cập nhật cái kèo góc cho tất cả anh em trong cái um, lúc mà bóng lăn nha anh em thì